đẹp quá nè nhìn nè anh đi lại gần quay cái có cái bàn nào của mình ta hồi nãy là bàn số 7 hay bàn số 10 gì đó số 1 số 2 cái nó 10 ha ở ngoài kia nó có cái cái bảng để hả chị nè chú minh ngồi đây nè dì hạnh đây nè vừa đẹp mà vừa ngon nữa nha đúng không chị ở đan mạch chỉ có một không hai rồi đó nha dạ miếng một thùng luôn hả anh gì <laughs> đẹp á ừ. ăn xa gì sao em thấy mà hôm nay là ngày tốt lắm ồ ừ. Ờ, nó nói tuần này là nóng luôn đây lưng mà phải để nói Ủa? I don't know. có quay đây nó gần xong rồi nãy giờ em đứng quay á đẹp quá chị Lan đơn giản mà đẹp chín tí gì đó

Vậy chị đi hơi bọc tiền lắm Cô Hạnh quay con nha Quỳnh ơi Yes, I sent the um, Jenny's far. Yeah. đi nè mặt trời nó đi từ từ về mày ngồi đó mày xuống rồi đi đi giờ đã chỗ này đã hả ờ, giờ nãy giống như ờ, trước là nghèo bây giờ sướng là đó mới nổi mới biết chó cặp chó khủng quá khủng ờ, cái khùng ấy khùng ấy chụp hình nè khùng ấy nãy đây là giống <laughs> đó là giống như bàn thờ nhìn có đèn đẹp mình nè Ồ đẹp không? Đèn quá trời cho đến chạm đến con bơm vàng kìa con bơm vàng xòe roi cánh xòe roi cánh ủa nó hát tiếng không phải con bơm vàng Some dance, some dance, some dance, forgiveness. Amen.